đánh đi đánh đi tay đánh đi rồi ngón tay đánh đi nhìn xuống mình phím đánh mặt nhìn xuống mình phím đánh rồi tay đánh xuống phím mặt nhìn xuống mình phím mặt nhìn xuống đó đấy mặt nhìn xuống mình phím đấy